Xin chào tất cả mọi người Mình chính là Phong Cận TV Búp bê bàn bông đáng yêu dễ thương đây Hello mọi người Còn mình là bé gấu bông đáng yêu lạc trong khu rừng Đạp một cái cục sỏi té cái đục đây Hello hello Hello mọi người Và tạm biệt Hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau Hết video Bye bye Thôi đi về Ui, cái đấy Đó, quay mà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 à, tôi xin lỗi nha tôi bây giờ tôi bà rò rồi không còn nút như ngày xưa nữa nha vậy hả vậy hả rồi ok bạn ơi và ngày hôm nay nè mình đã mời sammy vào đây để cùng với mình tham gia xây thử thách Nhà tù an toàn mọi người ơi Các bạn nghe lạ không Nhà an toàn Còn bây giờ là có nhà tù an toàn luôn nha bạn nha À à à Và như những tập trước á Thì mấy bạn cũng đã xem ở bên kênh của mình Và kênh của Sammy Thì chắc các bạn cũng biết Mình với Sammy đã làm với nhau một cái thử thách Đó chính là xem coi nhà của ai là sẽ là an toàn nhất Thì lần đó có nhiều bạn bảo mình là Trời ơi bởi vì là chị Sam là con gái Còn anh Phong là con trai Cho nên là anh Phong vượt qua được mấy cái thử thách đơn giản Còn chị Sam là không vượt qua được Đúng rồi Đó chính vì vậy cho nên mình rất là tức Lần nào bạn cũng bảo chị Sam là con gái chứ cho nên là anh phong không biết nhường chị sam gì cả cho nên mình tức lắm lần này mình đã quyết định là mình sẽ là nhường cho sammy là nhà tù an toàn vip pro bằng kim cương luôn nha còn mình sẽ là nhà tù bằng đất nha bạn hay là sam muốn thế nào Ồ, trời ơi tôi nói thật luôn á là tôi chơi thế nào đi hết trơn á do tôi xây à tôi xây ở tay tôi bờ rồi tay mát tay mát làm gì được hết á trời ơi vậy bây giờ là phong rồi con trai phong nhường cho sam nhà tù kim cương bà rồ nè còn phong sẽ lấy nhà nhà nhà nhà tù đất nha ấy và ngày hôm nay để tránh mấy bạn fan bảo rằng là anh phong con trai mà ăn hiếp con gái nữa thì mình sẽ không phải là người vượt qua nhà tù của sam nữa mà mình sẽ mời một bạn thành viên của Hero Team vào trong đây để vượt qua nhà tù của mình và Sammy các bạn biết là ai không? Biết là ai không? Sao biết là ai không? Ai vậy? Sẽ đó cuối là... video biết là ai chứ, đúng không? À thôi nói luôn đi, cần gì phải cuối video. Đó chính là mèo Simmy. Đó. Ủa, Thì hôm nay mèo Simmy Đúng rồi, mèo Simmy sẽ vào để vượt qua những cái map của mình và Sammy Lúc đó thì mấy bạn sẽ không còn có thể nói được rằng là anh Phong con trai bạn hiếp con gái nha Tại vì là mèo Simmy sẽ là người vượt qua à. chứ không phải là Phong nha Rồi ok, Sammy sẵn sàng okay. chưa? Sẵn sàng, sẵn sàng Rồi ok, đây là nhà tù của Sam nè đây là nhà tù đất của Phong nè Bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha các bạn nha yeah. Thì mình sẽ chui trong nè à, sao mà vừa mới vô mình thấy cái nhà tù của mình nó không có tí nào màu sắc gì đẹp hết trơn bạn ơi nhưng mà không sao nhà tù của mình sẽ là nhà tù vip pro nhất không ai có thể vượt qua được và bây giờ chúng ta cùng nhau xây nha mọi người let's go rồi ok bạn ơi thì sau một khoảng thời gian xây nhà tù thì bây giờ bọn mình cũng đã xây xong nhà tù an toàn của mình và sammy rồi nè bạn ơi thì đây chính là nhà tù vip pro của Sam. Sammy được làm bằng kim cương Rồi bây giờ Sammy hãy thử giới thiệu cho bạn biết coi cái nhà tù của Sam là có những gì nè Giới thiệu đây Rồi ok thì cái phòng đầu tiên gọi là nhà tù an toàn nhất trong Minecraft của tôi chính là nhà tù đi tìm cần gạt Đó thấy chưa Cái này cực kỳ mệt luôn á Bây giờ tôi thách ông tìm thế nào cần gạt đâu á Đó, Trời ơi Dâm ba cái trò tìm cần gạt này là cũ xưa ngày xưa rồi xưa, xưa luôn rồi trời ơi trời rồi tìm ra gì ờ, à, tôi à tôi à khoan tự bạn ơi ừ. mình rất là hay biết Sammy rất là hay kiểu đố mẹ mẹo các bạn chắc chắn trong đây phải có gì đó mẹo nè để mình xem nha ờ, ví dụ như là ở bên dưới những cái rương nó sẽ có cái khe hở nào đó và để bên Đúng dưới là một cái rương có chìa khóa chẳng hạn ủa phải ờ, luôn là bây giờ ông lo mà tìm đủ hết cái này mới tìm ra được cần gạt ông nội ơi trời ơi đâu có gì rồi bây giờ mà kiếm hết cái đống rương này chắc đến ngày mai luôn quá thôi qua bên nhà tù tiếp theo đi để xem nhà tù tiếp theo là gì nè qua đây ơi. trời ơi cái này là tôi bị đặt cái này tôi ờ, tôi, tôi <laughs> tôi sẽ để cho cho cho Simmy đi đi đi kiếm chứ tôi không thèm kiếm đó ok rồi <laughs> tiếp theo lại gì đây đây là đường đi trong gai đó đi kiểu này là thôi đi đến ngày mai cũng không xong đó thấy chưa à ok nhà tù tiếp theo của Sammy là chúng ta sẽ phải đi bộ vượt qua được những cái gai nè bạn ơi Ê, tính ra vậy cũng dễ ẹt có gì đâu khó trời Hả? dễ ẹt tài do game mốt một cái game mốt không đi đi cà nhắc cà nhắc ông nội ơi đâu có dễ đâu đâu, tôi thử coi tôi thử coi và tôi game mốt không nha rồi ok nè Rồi tôi thử nha Đây Trời ơi đi qua cái một luôn á dễ ẹt ừ, Ôi Đâu đâu đâu đâu đâu luôn nè Bắt cua Ôi ai ai chơi chứ bắt cua coi kìa Ui trời chị về thấy chưa Dễ ẹt Ui kẹo Đó cái này là do ông Giang <laughs> Bây giờ Rồi ok cái phòng nhà tù thứ hai của Sammy là mình thấy là cùi bắp bể bạn ơi Ok rồi đến nhà tù thứ ba coi Qua đây Đó Rồi cái này là thứ ba là gì Rồi cái gì đây Ủa là mình phải bắt cua lên trên đây hả đúng rồi lên đây có Ủa, những anh chỗ này đẹp trai chỗ này sao Ủa? nhảy bà nội chỗ này cao vậy sao Ủa, vậy qua đây qua đây qua đây cái bị lỗi được chơi à, sao bên này hả à? rồi ok bên này rồi, là mình sẽ bắt cua okay. đây đúng không ok đúng rồi. rồi sau đó comment gì nữa thằng đẹp trai có mấy anh chàng đẹp trai bảo vệ cái rương đó lấy rương sammy để mấy con zombie bên này để bảo vệ mấy cái rương của sammy với bạn ơi và trong cái rương này là cần gạt đúng không đúng rồi chính xác đó thấy rồi, chưa ok cũng hay đó cũng hay đó nói chung là cái này nhìn cũng khó nhưng mà chắc là cũng vượt quá nhanh nữa bạn ơi dễ ẹt chứ có gì đâu trời ơi có sim khác ông ơi ông khác ông ơi tôi làm cho sim và làm cho đâu rồi ok đó. rồi tiếp theo là gì đây để qua xem coi rồi này, đây cái này là... xí hiệp không đây là cánh cửa lựa chọn chọn nước hay chọn lava để cấm đạp nha cái này là dành cho sim thôi không à, cho à, không cho vậy biết, là không cho bên biết. dưới này sẽ có TNT đúng không à thấy rồi nè trời ơi ok vậy là simmy sẽ phải chọn một trong hai bên chạy vô bên nào là sẽ gọi là đúng hay sai là là là, là đúng là sẽ qua được còn sai là sẽ bị téo dưới đúng không đúng rồi chính xác ừ, <laughs> rồi ok được cũng hay đó rồi cái bẫy tiếp theo của sao là gì đây oh yeah xin chào mừng cái này tôi dành riêng cho mèo simmy trời ơi sao vô, vô, vô trong đây luôn các bạn ơi nhìn nè chán là sao trời ơi tại vì Tại vì ông là ông sợ rắn nhưng mà tôi biết được người tham gia trận chiến đó chính là Smell Simi nên tôi mới chọn con rắn siêu to. Ê, ở đây ở chỗ này có cái rương là để đựng đựng kiếm nè đồ cái kiểu đúng không? Ok đúng rồi. rồi. cũng hay đó. Nói chung là Simi là một người rất là sợ rắn luôn các bạn ơi. Mà bây giờ Sammy còn cho con boss là con rắn nữa, kiểu này là <laughs> Simi thế nào cũng sợ nữa mà coi. Rồi <laughs> ok thôi được, bây giờ tới lượt nhà tù của tôi. Rồi, thì đó chính là nhà tù của Sammy các bạn ơi. Bạn thấy nhà tù Sammy có VIP hay không? Hãy nhớ bình luận xuống bên dưới cho mình biết nha. Còn bây giờ các bạn hãy cùng đến với nhà tù của mình nha Let's go Rồi ok bạn ơi Và bây giờ sẽ đến với nhà tù của Phong Cận TV đẹp trai với hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh nha bạn nha Đây chính là nhà tù của mình nè Thì nhà tù của mình thì khác với nhà tù của Sammy Là nhà tù của mình là làm bằng đất các bạn ơi Nhưng mà những cái bẫy ở trong đây của mình là không hề nước như là bẫy của Sammy nha Sammy dùng nhà tù kim cương mà xây mấy cái bẫy nước là nước nhìn dở ẹt Thôi ôi đây cái bẫy này của Phong Sam biết là bẫy gì không bẫy này ha lửa với nước à trời ơi đơn giản là chỉ cần nhảy qua lửa với nước chứ gì rồi bây giờ nè sammy à, thử à, game mất không đi sammy thử thử thử chọn coi bây giờ nè có đường lava với lại đường đường nước nè sammy chọn đường nào rồi bây giờ thường thường theo như gọi là gì ta theo như bình thường đi thế nào nước này nhìn là biết là không phải nước bình thường rồi có vụ nước nước bình thường nước axit đúng không à... còn bên này nè bên này là gì ta à, lava lava giả đúng không trời ơi thôi ơi vậy hả vậy vậy thì, vậy thì thử thử đi đi đi qua thử đi Trời ơi, đi guốc trong bụng ông liền không ơi, dễ ồn. Đây một Rồi, nè, hai ba cái eo xuống này, nhảy eo xuống này. Rồi uống cái gì vậy Quay <laughs> ơi! <laughs> Trời ơi, này đi mày đặt này bày đặt kia là bảy ờ, bảy giả bảy nước đồ đây tôi nói sam biết nè tôi biết thế nào á là simmy cũng sẽ biết rằng là simmy cũng sẽ nghĩ rằng là à bên nước này chắc chắn là giả còn bên lava là thật cho nên là simmy chắc chắn sẽ nhảy ở bên lava giống y hệt như sam hồi nãy gì đó nhưng thật ra Ủa bên nước sao? này bên nước này mới là thật nè đó thấy không ủa thật hả gì đó dạng vậy Bất thôi thôi thôi để tôi đi tôi đi trời ơi tưởng gì uống cái này như vậy ồn chứ có gì không nội ok trời ơi ác đó thấy chưa thấy chưa sam mới là sam bây giờ dính vô trong ờ, gọi là nước axit rồi đó thấy sợ chưa sợ chưa <laughs> rồi đó sam bây giờ à, mà thấy chưa chọn đường nào cũng sai hết á Ôi ông chơi em chơi gian nha Hai bên đi ông đừng sao đi Trời ơi em chơi gian dữ chứ Ăn gian cái gì mà ăn gian Tôi đã có mẹo hết trơn nè à, Sammy không để ý thôi Đây Sam lại đây tôi giải thích cho coi nè Ở chỗ này nè là nước thật đúng không Nhưng mà khi bơi qua bên đây là sẽ trúng nước giả Là sẽ bị độc ngay Chính vì như vậy cho nên Hay vậy? đã để ở bên đây là một cái tấm ván nè biết nó làm gì không bởi vì tấm ván để chúng ta đi qua đây nè đó chúng ta đi qua đây thì chúng ta sẽ gặp lava giả chúng ta sẽ không bị gì hết Ủa gì vậy À trời ơi, ủa gì xịn xót bờ cơ gì em Đó gọi là thật giả, giả thật lẫn lộn thì sao biết trời Đúng đấy? rồi, thì như vậy nó mới khó hiểu không Simmy sẽ không thể nào đón được à. Trời ơi, cái này mà tôi còn không thoát được chắc Sim chịu luôn á Ok rồi, đi tiếp nè Bây giờ chúng ta sẽ đến với cái nhà tù tiếp theo nha Đây đây, qua đây, qua đây Qua đi, qua đi qua. Rồi qua Rồi ok Ủa, gì Nhà tù tiếp theo của tôi Xin giới thiệu với Sammy chính là à, Nhà tù bảy tên lửa. Sammy thử đi qua thôi đi Trời ơi, gì bà tên lửa vậy? <laughs> thấy chưa cái chỗ này khi bà bước qua là sẽ có tên lửa bắn lên nè là trúng vô người bà Ôi, cái thôi là bà sẽ bị cháy này. liền ui trời ơi cái bẫy này đau lắm nha trời ơi sao qua trời ơi tôi đúng rồi wow. à, <laughs> cái bẫy này á là Sammy phải tìm đúng đường cơ đây ví dụ chỗ này là hình như tôi nhớ chỗ này phải không là ủa không phải hình như này đây, chỗ này nè phải đi đúng đường cái này nè đó đi qua thì mới được hiểu không đấy thì cái này là cái bẫy tiếp theo của phong rồi ok rồi đi qua cái bẫy tiếp theo nào sam qua đây ờ đâu đâu đâu đâu đâu à <laughs> ok rồi đến cái bẫy tiếp theo nào qua đây nhanh lên qua đây gì mà rồi. cái gì đây sam biết cái bẫy này là bẫy gì không Ủa, biết rồi bắn cung tên nè mà đúng cung tên rồi. là gì vậy cái bẫy này á là sam phong đã chuẩn bị trong đây cung tên ủa cung tên rồi đây đây đây tôi lấy ra dạ, đây bà nội ok ở trong à. đây ờ. là có cung tên nè các bạn ơi và nhiệm vụ của simmy á là sẽ phải sử dụng cái cung tên này và bắn làm sao cho nó dính được mấy cái nút ở bên này nè các bạn bắn hết được mấy cái nút này á thì nó sẽ xuất hiện một con đường ở giữa cái đống lava này cho simmy có thể đi qua cái được gì? À, trời ơi cái gì mà comment block dữ vậy trời ơi cái này tôi chịu nha tôi phải là comment block tôi biết đâu thôi à, hơi ờ, rồi, bị xịn luôn rồi, biết, rồi tiếp theo nữa nhà tù tiếp theo mời sam qua Trời ơi, mấy con heo này có gì đâu mà ông định làm cho ông định dọa Jimmy bằng mấy con heo này hả? Trời ơi. ơi. Sao mà bà thấy mấy con heo của tôi sống đầu bà nghĩ rằng mấy con heo của tôi yếu đúng không? Mấy bạn fan cũng như thế đúng không? Mấy bạn nghĩ rằng là mấy con heo được cũng phong rất là bình thường đúng không? Nhưng mà không có đúng chuyện đó đâu bạn ơi. Đây, bây giờ Sammy thử game mất không mà Sammy quýnh thử con đi. Trời ơi, trời có gì đâu trời mấy con heo với vậy con bò con gà là đây tôi game mất thử không đây. tôi quánh tôi quánh hai con tôi quánh một con không sao quánh hai okay, luôn nha quánh thử đi tại hai con heo đang nhìn nhau đắm đuối nè thấy à đang thẳng con chó tôi khoánh luôn nè đó đây là đó cho nè đó mấy bạn thấy chưa mấy con heo này của mình đó nha là nó có đến tận 2.000 máu và sức mạnh của nó đến tận 10.000 sức mạnh lần đó bạn ơi hơi à, bạn luôn tôi hiểu bây giờ simi mà ngửa tay quánh con heo là simi Simi, Simi là Simi đi luôn đúng không? Đúng rồi Nhiệm vụ của Simi á là Simi phải tìm ra được con heo yếu nhất ở trong đây Ở trong đây có một con heo Là nó chỉ có một máu và một sức mạnh thôi Nhiệm vụ của Simi là phải tìm đúng con heo đó Sau đó đánh nó Lúc đó thì con heo đó sẽ rơi ra cần gạt Thì sao? Simi có thể đi qua được hiểu không Vậy thì làm sao mà biết được Cũng lại phải đánh cho một ngàn lần mới biết ra được con heo sự thật Con heo đúng yếu rồi. nhất Nè bây giờ bây giờ Sammy thử thử thử thử đoán cái con heo yếu nhất con heo nào à, ờ, để tôi nhìn coi sự à, đây ai cái con này đi Ờ cái con gần cửa nhất nè Con này đi Sammy đã đoán sai rồi bạn ơi Không phải là con heo đâu nha Bây giờ mình sẽ đố với bạn fan nè Ở trong đây con heo nào là con heo thật Thì bạn hãy thử đoán thử nha các bạn nha Đấy Mình cá chắc là mấy bạn đoán đến ngày mai cũng không đoán đúng luôn á Để coi mẹ Simmy có kiếm được hay không nha các bạn nha Ok Rồi Và bây giờ chúng ta cùng nhau đến với con boss cuối cùng Mời Sam vô Ủa con nào vậy Tên tên tên tên Thì bởi vậy mới nói là con này rất là mạnh luôn á Cho nên là Simmy sẽ phải chiến đấu với con này À Ủa mà thấy ông không? quá đáng vậy Chứ không? không cho kiếm người ta Ông điện người ta đánh tay vậy Ông quá đáng vậy À đúng rồi ha quên Sammy nói tôi mới để ý Hình như tôi không có để ờ, kiếm ờ. Đây đây tôi lấy kiếm nè à, ok tôi lấy cho một kiếm áo giáp luôn à, rồi ok áo giáp rồi thương người ta tí chứ rồi để trong cái rương đó cho à, sim cái rương rồi ta đây cái rương đây ok rồi tôi sẽ để cái rương ở kế bên này rồi thì nó bỏ cây kiếm và bỏ áo giáp vô rồi ok simmy sẽ phải chiến đấu với con quái vật phong cận siêu to khổng lồ này các bạn ạ à. ấy để coi simmy có chiến thắng được không nha còn bây giờ thì không nói nhiều nữa chúng ta sẽ mời mèo simmy vào trong đây để vượt qua thử nhà tù của chúng ta nha các bạn nha let's go rồi rồi ok bạn ơi và bây giờ mình đã mời được mèo simmy vào trong con map nhà tù an toàn của mình và sammy nè xin chúc mừng simmy và bây giờ bạn đã bị bắt nhốt vào trong tù chúc mừng à. em em đã vào tù chúc mừng em em đã bị nhốt vào trong tù ủa sao bảo là vô đây bảo là có tiệc tùng các kiểu mà sao vô đây vô tù là sao gì <laughs> không không phải đâu sim mà phong nói sim nghe nè phong với sammy á đang gọi là tham gia một cuộc thi đó chính là ai là người xây nhà tù an toàn vip nhất chính vì như vậy cho nên rồi. hôm nay tôi với sam quyết định là mời sim vào trong đây với nhiệm vụ của sim á là sẽ gọi là vượt qua những cái nhà tù của phong và sam để coi nhà tù ai vip hơn hiểu không đúng rồi sammy sẽ là người đánh giá hay không đúng bạn rồi đánh giá nhà tù của tôi và cái nhà tù của mình đó bạn sẽ tính điểm là dựa theo trên mèo simmy nha mèo simmy thấy nhà tù nào mà vip hơn thì sẽ là người chấm điểm và con người nào thắng nha các bạn nha rồi ok simmy sẵn sàng chưa ok sẵn sàng trời ơi rồi ok tù thì à, bây giờ phong sẽ không nói cho sim biết rằng là nhà tù nào là của phong nhà tù nào là của sam đâu để cho simmy có thể chấm điểm một cách công bằng nhất đó các bạn hiểu không chứ bây giờ á simmy mà biết nhà tù của sam là nhà tù nào á simmy chắc chắn sẽ chấm cho sam được điểm cao các bạn ơi chứ mình không nói đâu ok ok rồi rồi ok bây giờ mời simmy gọi là vượt nhà tù đây rồi ok sam ơi bây giờ một mình à, game mất ba đi game mất ba đi đây đầu tiên mà bắt tôi kiếm chết là sao rồi? rồi màn đầu tiên thì uh, à, Simmy sẽ phải tìm ra được cần gạt ở trong uh, những cái uh, gì ta những những cái rương này cố gắng lên Sim Xong rồi, ui Mình, mình các bạn là mình gác nhất cho mấy cái này luôn ai ngờ Ủa khoan, sao mấy cái chén này nó lại đỏ đỏ rồi ta Hả? Trời ơi, nghi ngờ quá à Cố anh Sim ơi, trời ơi Đó, để coi coi Simmy có thể vượt qua được cái nhà tù kim cương này không nha các bạn nha Cố anh Sim Rồi, thử, thử thách rồi là nhanh tay lẹ mắt mọi người ủa ủa sao đi sao đi sao? vòng mà không thấy là sao sao đi tìm, một vòng mà mà vẫn không thấy cái cần gạt đó chị cái gì vậy ủa đi tìm thiếu rồi nhìn là biết tìm thiếu rồi ủa, rồi Vậy xong luôn ta. kiểu này là kiếm đến tay luôn bạn ơi à đây nè trời ơi trời ơi, rồi ok cuối cùng cũng tìm thấy hả timmy Simi đi một Khổ vòng nữa trời. Vòng, mình một một vòng rưỡi luôn Simi mới tìm ra luôn á. Ok thôi mình game móc một cho mình dễ, mình dễ xem mấy bạn ơi rồi ok. Đúng rồi, được rồi. rồi tiếp theo à. xin chúc mừng sim đã đến với gọi là cây cầu lava đó có rất nhiều gai phía trên cái này là cây cầu trong ừ, gai đó đúng như vậy luôn à cây cây cây cầu trong gai rồi ok rồi xin mời sim vượt qua trong gai, trong gai. trời đất ơi ok trời cái này dễ trời lắc léo dễ quá mà đi sim đi chậm nha đi sim đi ủa anh sim dạ. ôi trời ơi trời ơi chưa gì mà bị dính gai hết chưa À, xem xem xem sim ơi sim ơi sim ơi sim em tôi chỉ nè ở bên này mình nhảy nè nè nè nè nè nè Trời, chị Giang, chị Giang, chị Giang, chị Giang Là mình là nhận mình là những người gọi là gì ta tôn trọng tác phẩm của người khác rồi mình phải chân chính à. Ờ, ồ ờ. vậy luôn á hả rồi ok à, vậy cố lên tôi là người sòng phẳng mà không thể chơi ăn da thấy da không thể ăn da đâu được ấy ai da hoài luôn trời mình có thể xin đỉnh đâu thấy xin đỉnh đâu không thấy xin đỉnh đâu đó tôi nói cái này không mình có thể gọi là ấy da ủa sao mà đấy em mình có thể không vượt qua được chứ bây giờ rồi ok rồi mời simi mở cửa sẵn cho mình là sao ai thôi mở cửa vậy đó chờ chị đây đóng cửa lại đóng cửa lại đó rồi mở cửa lại đi xem <laughs> cho bài bản đan đan đan tên tên tên ủa gì đi đâu vậy đi đâu vậy đi đâu vậy quay quay đi vô đi vô không được đi ra cái gì mà trên kia là có một đống bạn zombie đang chào ngày mọi nắng tươi với tôi là sao vậy ủa Trời nhiệm vụ ơi, của Simmy á là là sẽ phải leo trên kia giết hết mấy con zombie và lấy được cần gạt để vượt qua màn tiếp theo. Ơi là trời, trời bắt mình rồi là chi ta sử dụng kỹ năng skill múa kiếm như múa quạt như mình nữa không sao để mình. Tìm lên lên múa Mina hay nha bọn nó sợ. Ui ghê quá, ui ghê quá, ui ghê quá, ui ghê quá. Trời ơi bắt cua biết quá ui ui ui ghê ghê ghê ghê ghê ghê ghê chưa trời ơi chỉ có những người pro mới làm được như này thôi trời ơi xin chia da kìa không <laughs> vậy đi chó nhanh chứ tôi thấy tôi thấy simmy đứng im chỗ luôn khó chịu quá cố lên à, hay quá mình phải tiêu diệt hết nữa đây chìa khóa trời ơi dễ còn hai con bên dưới nha cái này dành cho nút với bro hả à. trời ơi mình là bro mình phải nhảy ở đây chứ sao nữa ừ. <laughs> đây thì bro nè đây thì bro nè đó thấy chưa không nhắc đâu nãy mình mình mình đã kiếm chìa khóa rồi nên bây giờ mình là pro mọi người chứ cái pha ấy là do mình mình với là mình không chạy kịp thôi chứ do okay, mình pro okay. rồi rồi, rồi. bây giờ mình làm cánh cửa tiếp theo đúng không cái này dành cho nút thôi ok xin mời xíu vào ủa sao bi chạm nhau vậy <laughs> ủa à con cái gì đấy cái gì xô la văn cái xô nước trời ơi vậy gì con nít trời có phải là cái gì ta xô nước là cái gì ta nước axit còn xô lava là hồi <laughs> máu đúng không trời ơi ủa vậy vậy luôn hả này nha trời hôm bữa là mình có làm cái rồi mọi người trời nước là axit còn lava hồi máu trời <laughs> ơi ghê ghê ghê vậy bây giờ xin ly chọn đi một trong hai mấy ngày tự tôi là con nít cả trời ơi, nước nhìn ăn tôi bàn quá trời ơi thôi bây giờ mình sẽ quyết định đi tới nguy hiểm và lava để giúp mình hồi máu mọi người thầy ừ. chăng ủa gì vậy ủa gì vậy kỳ vậy ủa trời ơi em phân tích chữ gì em phân tích quá trời phân tích không thấy không trời ơi như dạ toán học như toán học luôn dễ sợ rồi ok vậy là bây giờ là bà bà biết bên nào là thật bên nào là giả rồi đó đúng rồi đó um, nói chung á là à, ờ, ở ờ, vậy á ơi quê <laughs> khổ quá à khổ <laughs> bên này có gì đâu xem bên này, bên này lava đâu. người ta đã để nước cho bà là biết là nước là an Đúng toàn rồi. rồi vậy mà bà còn không chịu chọn bánh nước nữa đó. sao không ông Simi suy nghĩ đơn giản chứ không Simi suy nghĩ quyết định là chọn phức tạp á Rồi ok bây giờ à, mời Simi đi tiếp Rồi đi tiếp đi tiếp Có gì cho giác kim cơ ngồi xong tới công chuyện rồi rồi <laughs> giờ mới quay Từ từ nha từ từ nha xem từ từ em không bây giờ tụi mình qua trước này từ từ từ từ bây giờ tụi mình ờ, qua ờ, trước ờ, đi Rồi ok Phải có kim kim cơ đúng không Đó đó rồi bây giờ Từ từ nha từ từ nha từ từ qua nha từ từ qua nha Rồi ok rồi bọn tôi qua nè rồi Sim qua đi Rồi qua đi em Ok rồi xíu Yeah! Dạ! thấy được Simmy đang cố gắng vượt qua sợ hãi của mình Đánh nhau với một con gián Đó gầy gầy gầy gầy Không được thì không công bằng Quýnh ở đây xem Quýnh ở đây Sim ơi Ông tí chưa Ông tí cái gì chưa Đây đây từ từ Sim ơi bà còn chạy rồi nó còn dí bà nữa Quýnh đi trời đó mấy bạn thấy không Simmy vì uh, các bạn fan cho nên đã hy sinh gọi là quyết định đánh nhau với một con dê yeah ủa em leo đầu ủa dạ quá the hell để, để chị để để chị đưa cho em sản phẩm thuốc xịt giả là Simmy đây đây đây thuốc xịt giả là ghê ạ ghê ạ trời ơi Simmy Simmy leo leo lên trên lên lên trên đầu con dán này Simmy Này Simmy thuốc xịt giả Simmy Thuốc xịt giả thuốc xịt giả Đúng rồi vô gì ghê vậy trời bạo lực quá bạn ơi cái gì mà dùng súng súng lửa để để giết con dán ghê vậy ừ. trời ơi trời ok ê Sim ơi Sim ơi are you okay are you okay oh ờ. Rồi xong mày thấy không Nhà tù của của Sammy làm cho Simmy Ở chết rồi tụi mình lỡ nói nhà nhà nhà tù của Sam luôn rồi trời Về Simmy biết rồi Thôi kệ đi đó à, mày thấy không Simmy ờ, đánh nhau con dán và cuối cùng mà Simmy cũng đã tiêu diệt được nó nhưng mà Simmy xỉu tiêu <laughs> Ôi ờ, dứt luôn dứt đồ luôn dứt đồ. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đó, Đó rồi. Thôi được rồi, dạ, thôi dạ, rồi, dạ. thôi được rồi, thôi được rồi. ok, bây giờ á Simmy đã rất là xuất sắc vượt vượt qua được nhà tù của Sammy. Và bây giờ sẽ cùng nhau đến với nhà tù của Phong Cận nha bạn nha. Đi thôi nào Simmy, đừng khóc nữa. Let's go, let's go. Rồi ok bạn ơi, và vừa rồi là Simmy đã vượt qua nhà tù của Sammy rồi và bây giờ sẽ đến lượt là nhà tù của Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế với điện ảnh Minecraft nha bạn nha. Rồi ok, ừ. Simmy, bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng Rồi sẵn sàng đúng không Rồi mời Sim vượt qua màn đầu tiên của nhà tù Đó Thì à, xin giới thiệu với Sim Ở chỗ này là có một bên là nước Một bên là lava simi sẽ chọn bên nào Chọn đi Đúng rồi ừ, Để coi coi lúc đầu á là sao mình nhảy qua lava á bị lấy gì ta bị à, gì ta bị trôi thôi lần này mình thông minh rồi mình à, IQ hai nghìn mà mọi người để mình à, chọn nước ok ơi. ok nghe wow, thông minh thông minh được, được, được. trời ơi thôi thông minh thông minh được được được, được. Ủa, cái gì đây Trời sao có cái nút ở đây à Trời ơi thử thách tôi không chạm vô gì Trời tôi là người thông minh nên tôi phải chạm vô Đấy Ok đây, rồi để tôi Đâu có gì đâu thấy không Đâu có gì đâu Rồi Ủa, ok tiếp đi Ủa không hiểu Ủa à, <laughs> xin chúc mừng sim sim đã chọn đúng ô gọi là acid rồi qua luôn sim ơi cố lên cố lên cố lên sim ơi ai cho qua ai cho qua ai cho qua chơi nha người ta qua được nha không qua được không cho qua con người cái con người gì đâu trời đây quên mất quên mất chỗ này tôi phải chặn lại không cho qua đúng không đó ok là tiếp đi xem tiếp đây thì bây giờ nè ông <laughs> nói nè ở bên nước qua không được thì qua bên lava có gì đâu vậy mà cũng biết nữa tôi tôi sẽ không chạm vô cái nước kinh khủng của ông nữa chạm vô cái nút này đúng không mà ông không chơi nữa ông chơi nữa không phải đâu <laughs> đã nói chỗ này không qua được đâu mà không chịu nghe đó đó đó trời ơi chỗ này không qua được trời ơi ủa gì vậy mà bám tường mà leo qua luôn à gì kỳ vậy trời ơi thánh anh giang dễ sợ mày thấy không thánh anh giang trời ơi simmy giờ à, game mode một đúng không Simi game bắt một đúng không? Trang trang <laughs> các bạn ơi, trời ơi trời. Biết ngày mình qua đây từ đâu lâu lâu lắm rồi trời. Hồi nãy luôn. Ờ, mình đã bảo với bạn rồi. Mình đã bảo với bạn rồi là qua bên lava đi mà không chịu nghe mình. Đó trời ơi. Ok không ừ. sao. Đi qua bên mạng tiếp theo. Trời ơi bạn ơi, cái bẫy đầu tiên của Phong là fail rồi các bạn ạ. Buồn quá. Ok, rồi tiếp ừ. xin mời xem ở đây là <laughs> có nguyên Ê bên kia gặp nút bên này gặp nút Simi sờ lắm mà Rồi bây giờ xin giới thiệu với Simi Đây chính là nhà tù tiếp theo Có tên là con đường nóng bỏng Hả? Rất là hay Mời ờ. Sim đi qua Trời ơi toàn bóp chị hết girl luôn Sim <laughs> Cá gấu nướng Rồi đưa, đưa, xong Trở thành gấu nướng luôn rồi Sim ơi xem mua Xem xem Xem, xem mua lửa gì Sim Trời em đang thổi Thổi cho nó hết lửa ừ lại coi coi vậy sao nằm xuống vậy nằm xuống nè này thì nằm xuống nè thấy chưa bị cháy nữa Bà, một cách duy nhất nhảy lên cho ba ba ba ba <laughs> đó ok ôi rồi ok cũng ghê đó cũng ghê đó trời bạn ơi Hay mình quên mất là mình phải chặn đường lại bạn ơi chứ simi có thể chạy coi được buồn ghê ủa sao xỉu ơi Sim ơi ông mấy chơi mấy cái bẫy gà bèm của ông nữa thật lâu simi gà qua được cái trời ơi trời ok ok nhưng mà để từ từ rồi, rồi tiếp đi tiếp đi biết rồi mời Sim qua rồi ờ, giới thiệu gì em? bắn cung hả rồi ok Hãy bắn vào tâm đi em Để Phong giải thích cho ừ. Nhiệm vụ của simi á là phải bắn Ừ, gọi là cái nút số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 Bắn được hết 8 dạ. cái nút này để có thể tạo được một cái cầu để đi qua được cái lava, hiểu không? Ồ, hiểu hiểu hiểu, trời trời okay. dễ mình luôn mọi người đây ê, ê, đừng bắn gì nha em Hụt rồi, trời hụt rồi Ôi hụt nữa rồi Ôi hụt nữa Trời ơi Sam ơi bà ra bà, bà đi ra chỗ khác cho tao à, bắn Lộn lộn lộn lộn tôi, tôi, xin lỗi Trời bắn hụt quay xem bắn thịt gì chứ <laughs> cái gì hụt hoài vậy thịt vậy được được được chưa được chưa được chưa ok được một nút rồi được một nút rồi cố lên cố lên Trời ơi, Simi sẽ được 10 điểm cho môn bắn cung nha mọi người. Cái gì bắn hụt không vậy? Ok được chưa được chưa? Ok, được rồi. Rồi, hai nút, hai nút rồi, cố lên. Ba nút. Rồi ba nút rồi, ba nút rồi. Ba nút rồi đúng không? Rồi ok, ok, ok, ok. Tiếp rồi bốn đúng Uầy, ghê ghê ghê ghê xuất sắc xuất sắc ok ok năm đúng wow ghê ghê ghê ghê rồi qua luôn rồi qua luôn sáu nút luôn ghê vậy ta còn hai nút rồi sim ơi cũ lên cũ lên em cũ lên em gì canh dữ vậy <laughs> bắn đi trời ơi sợ sợ trời rồi ok ghê ghê ghê xuất sắc xuất sắc dữ ta rồi nút cuối cùng wow ghê ghê ghê ghê nhìn sợ đúng không à tôi muốn qua Ủa? nhảy qua Ôi, em nhảy qua nhìn chi ui kỳ vậy nhảy qua đây có gì đâu phải cha ác vậy trời ơi ác không tôi cho anh xíu thôi tôi cho anh xíu thôi trời đất ơi mà dạ, lần sau em làm nhà tù nhốt phong cận vô đi xíu cái tình rồi ok này đi lần nhốt chúc mừng sim gì hãy cứ thổi lửa thổi lửa thổi lửa vô vô cao cao cao rồi ok rồi chúc mừng sim rồi mời sim đi qua đến nhà tù nghe hài ok về phong bây giờ ông làm nói thiệt là cuộc thi đi phong nói thiệt Đây, đi xin giới thiệu với sim ở trong nhà tù này đang nhốt khoảng 100 con heo và những con heo là dạ. những con heo đang có chứa cần gạt ở bên trong chỉ có một con là con có cần gạt thôi nhiệm vụ của sim là phải gọi là tìm được con heo nào là con heo giữ cần gạt đúng rồi dạ. Ủa là là giờ mới kiếm một con luôn hả? Đúng ừ. rồi, Timmy uh, ờ, giết bọn nó để lấy cục gạt Quay <laughs> quay quay quay quay không được dùng súng lửa, không được dùng súng lửa, phải dùng tay để kiếm. Không được dùng súng lửa. Gì vậy? <laughs> Gì vậy? Tôi cho nó tự tự chết bà ném như vậy còn lâu nó mới chết được rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi ờ, rồi rồi rồi rồi rồi rồi rồi đúng rồi rồi xong luôn chết rồi con nào trời phải đi kiếm đi đi kiếm đi heo ơi tôi biết con nào là bà con đây thì đánh đó nè đánh đánh nè này thì đánh trời ơi ngồi mà cũng bị cắn luôn tiếc tội ghê rồi ok để mình sẽ dùng cách này nè đầu tiên là đúng rồi đúng rồi đúng rồi xin rồi test đúng rồi hay quá ghê tìm thấy cần gạt nè ghê ghê ghê ghê ghê thấy chưa e sim khôn nha hay hay rồi ok rồi mời sim đi tiếp à tiếp theo là con là là là, là boss rồi đó mời sim đi qua cái gì vậy trời ủa cái tên gì tên tên tên trời ơi em không có sợ em ơi trời phong cần có gì đâu mà sợ chạy gì quánh hoài chỉ có sợ đâu rồi nhiệm vụ của simi là phải quýnh được phong cận ba đầu siêu to khổng lồ quýnh đi ok rồi vô à! ủa sao đó cái này đi cà rè cà rè Ủa, sao đi cà rè sao chậm quá ta gì kỳ vậy <laughs> Ê, gà bắp quá thấy chưa rồi lại gần kìa lại gần kìa tưởng quân tử quân tử mạnh lắm ai ơi đâu đâu đâu nha bạn ai nè quá quá ông nè đừng có tưởng đừng đừng có tưởng tôi chậm như vậy mà tôi không quýnh được xem nha còn lâu nha hơi bị mạnh đó con này còn đỡ con dám trời ơi <laughs> ông bình thường ôi trời ôi chỗ phong cần mì bị mắc kẹt trong kia bị kẹt rồi oh my god ủa ủa nó dùng sức mạnh kìa ghê vậy ủa gì vậy nó à, nổ kìa cọt yếu quá không cận vậy là phải dùng sức mạnh mọi người à tức là không cận ơi mình nói bạn nghe nè dùng cung không được gì đâu nó đang gồng lên đi hồi máu đó bạn ủa thật mà bạn phải dùng kiếm để đánh nó thì mới được bạn ơi ủa <laughs> ủa ủa đâu rồi gì kỳ vậy bắt cười đúng không ơi tôi bắt cười quá đừng bộ quá rồi rồi ok Thôi được rồi, vừa rồi là Simmy đã vượt qua được gọi là hai cái nhà tù của mình và Sammy Và bây giờ Sim hãy nói đi, nhà tù có ai vip hơn? Có ai xịn hơn? không là... Dạ. Dạ, dạ, nói gì nói chứ, thật sự là... Hôm nay, nay em nói chuyện từ để chị đưa em cái mic em nói chuyện cho rõ ràng Em không có gian vô đây, chị đặt cái mic cà rô Đi đặt hai block, một cái block kim cương, một block để em chạm, để em chạm À, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi Bây giờ kim cương đúng không? Kim cương với đất đi em, trời ơi <laughs> đúng lắm rồi đó khoan từ từ đây bây giờ mình sẽ đưa cho sim gọi là đó. cái gì ta rồi đây bây giờ nè mình sẽ đưa cho sim cái vương miệng đó bây giờ simi chọn là nhà tù đất hay là nhà tù kim cương cái nào sẽ lên thì sim hãy lên sim hãy để cái vương miệng lên lên lên trên đó chọn đi tết tết mất tết mất <laughs> ok xin chào tất cả các bạn <laughs> thì à, bây giờ theo gọi là qua sự trải nghiệm của mình giữa nhà tù của Gia My với nhà tù của Phong Cẩn thì mình xin trao chiếc vương miện vàng siêu gọi là siêu vip và rồi chục ca này xin tặng cho Yeah, Ủa yeah, mình, mình thắng rồi, mình thắng rồi. Ủa vậy? Sao lại lộn? Yeah. ui vậy? Ủa vậy ai vậy? Chim tròn vậy? Ôi hợp quá. Ủa lại, ai? Ủa? Yeah. Oh yeah, leo, olé olé, olé olé olé cái gì chưa? ơi cái này chắc chắn là có thiên vị rồi simi là em của Sammy cho nên quyết định chọn cho Sammy không chịu không chịu lại là thiên vị nhưng mà nói gì thì nói trong lòng mình rất sợ con gà và nó là top một thứ đáng sợ nhất nên sao để chiến ơi thôi thôi được gà. Dạ. rồi mình không gà. Dạ. cần biết bây giờ là mình không cho simi chấm điểm nữa tại simi thiên vị các bạn ơi bây giờ nha mình sẽ cho mấy bạn <laughs> fan chấm điểm các bạn hãy chấm điểm đi simi tao chấm điểm sao không biết không chấm điểm thôi tôi quyết định rồi tôi để cho mấy bạn fan chấm điểm á tôi là tôi là tôi thấy mấy bạn fan công bằng hơn chứ simi với sammy gọi là gian lận đó bạn ơi hai người này à, không đồng với nhau trời ơi bây giờ đang pha thử chấm điểm của em mình nó không cần ai mà pro hơn nha đúng rồi mấy bạn thử coi coi nhà tù của mình và nhà tù sammy nhà tù ai gọi là vip pro hơn các bạn hãy chấm điểm xuống bên dưới nha để cho mình biết nha ok và hôm nay sammy cũng có đăng thêm một video làm về gọi là cái cái cái gì sam cái gì cái đó là gọi gì